trắng tay không tin đời mãi ai thương những lúc có tin nhiều kẻ ghét gai bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời giờ tôi biết sống làm sao trời trời ngoài mặt làm ngơ vì đời đông giống trong mơ kiếp người phản số duyên ai trần gian là cõi đọa đầy thì cỡ sao gây oán thù vì danh lợi mà đấu vì kiếm tiền thù nhau nhưng khi có tiền thì tiếc Lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe Đêm nay em bỏ ta rồi Chạy theo cuộc sống đùa đòi Vì một chữ tiền trong tay không tiền đời mãi ai thương những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh bão đêm ngạo ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời giờ tôi biết sống làm sao trời ơi còn làm ngơ vì đời không giống trong mơ kiếp người toàn số duyên ai chân gian là cõi đọa đầy thì cỡ sao người oan thù vì danh lợi mà đấu vì kiếm tiền thù nhau nhưng khi có tiền thì tiền cũng có Lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe Đêm nay em bó ta rồi Chạy theo cuộc sống đùa đòi Vì một chữ tiền mà thôi Đêm nay em bó ta rồi Chạy theo cuộc sống đùa đòi vì một chữ tiền mà thôi